Vâng, xin chào anh chị ờ, nhà đầu tư đến với chương trình ờ, nhịp đập thị trường ờ, được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ. Trước khi mà bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị một cái khóa học về giao dịch chứng khoán. Khóa học này được tổ chức dành cho các khách hàng có nhu cầu muốn giao dịch dựa trên trên trên phân tích kỹ thuật thì khóa học này à, sẽ được khai giảng vào ngày 13 tháng 10 à, anh chị có thể liên hệ với các à, bạn chuyên viên quản lý tài khoản để hỗ trợ anh chị đăng ký khóa học này và để cho những anh chị mới mà tham gia chương trình thì có thể nắm được về các chuyên gia tham gia chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu ờ, qua về các thành viên tham gia trong buổi ngày hôm nay thì trước tiên thì tôi là Nguyễn Văn Linh hiện tôi là chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán Verex À, đồng hành cùng với ờ, chúng ta trong cái buổi ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược ờ, giao dịch và anh Du hiện có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường và hy vọng rằng những cái ờ, chia sẻ của anh về thị trường sẽ hữu ích cho các anh chị nhà đầu tư khi tham gia trên thị trường. Thì buổi ngày hôm nay của chúng ta sẽ có ba nội dung sẽ gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất là sẽ Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay à, sau đó thì anh du sẽ à, chia sẻ cái quan điểm về cái xu hướng hay là cái cái cái thị trường của thị trường trong thời gian tới và cuối cùng là cái phần Q&A là các chuyên gia sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình à, giải đáp các câu hỏi hay về à, về thị trường à, để thì ngay từ bây giờ anh chị có thể à, để lại câu hỏi ở phần chat à, để tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp các câu um, các câu hỏi về cổ phiếu bên cạnh đó thì do cái thời lượng của chương trình này nó khá là là ít Ờ, và cũng một vài anh chị thì cũng chưa được à, trả lời câu câu hỏi trong cái phần à, chương trình này thì tí nữa linh có để sẽ để lại cho anh chị một cái đường link đó là chính là kênh đường link của trung tâm tư vấn đầu tư của Vindirect thì anh chị à, nếu mà chưa được trả lời câu hỏi trong trong buổi ngày hôm nay thì anh chị có thể để lại câu hỏi uh, trong phần chat uh, với trung tâm tư vấn đầu tư thì các bạn uh, trung tâm tư vấn đầu tư sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp các câu hỏi rồi thì Linh Wrap sẽ bắt đầu uh, buổi ngày hôm nay uh, về thị trường uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, sau một cái phiên uh, giao dịch khá là tích cực của ngày hôm qua tức là cái nhóm uh, cổ phiếu uh, ngân hàng và chứng khoán hồi phục trở lại à, khiến uh, giúp cho chỉ số index tăng 15 điểm phiên ngày hôm qua thì uh, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì chỉ số cũng tiếp tục duy trì được cái đà tăng à, à, ngay phiên à, đầu mở cửa và mặc dù là là trong phiên sáng nhóm các nhóm cổ phiếu như ngân hàng có điều chỉnh tuy nhiên thì bước sang phiên chiều lực cầu cũng vẫn vẫn khá là tốt và đẩy cái chỉ số của chúng ta lên đóng cửa ở mức cao nhất phiên 1.362 điểm tăng 9 tăng hơn 8 điểm so với phiên trình ngày hôm qua thì nhìn về cái nhóm ngành dẫn dắt từ phiên ngày hôm nay thì có thấy rằng là gas tiếp tục là một cổ phiếu mà đóng góp vào vào chỉ số VN-Index khi GAP đóng cửa đóng ờ, góp hơn 2,2 ờ, điểm ờ, và GAP cũng tiếp tục có một phiên giao dịch rất là tích cực. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu như là Vinhome, Techcombank, Hòa Phát hay VNE cũng là những cổ phiếu mà đóng góp cái đà tăng cho chỉ số ngày hôm nay. trong chiều ngược lại thì chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu ngân hàng ví dụ như VP này, SB Công Thương hay là SAP thì là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm điểm trong phiên ngày hôm nay về cái thanh khoản trong phiên dịch hôm nay thì ờ, anh chị nhìn đây thì chúng ta thấy rằng là cái màu ờ, vàng này, này là chính là cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay thì chúng ta thấy trong phiên ngày hôm nay ờ, thì cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay nó không có sự khác biệt quá quá nhiều so với với ngày hôm hôm trước khi mà cái giá trị giao dịch nó gần khá là xem xem nhau như hôm nay thì chúng ta khoảng tầm 10 uh, hơn 17.000 tỷ trong phiên giao dịch hôm nay trên sàn HO về độ rộng thị trường thì độ rộng thị trường ngay khi mà thị trường mở cửa thì cái độ rộng thị trường đã đã duy trì ở mức khá là tích cực khi mà có đến À, trên 50%. Cổ phiếu à, à, tăng giá. Ngược lại thì à, chỉ, khi có cổ phiếu giảm giá chỉ khoảng tầm à, hơn 20%. Và à, trong cái phiên buổi sáng thì anh chị thấy rằng cái áp lực bán à, áp lực từ những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán hay ngân hàng thì khiến cho cái số lượng cổ phiếu tăng giá nó thu hẹp trở lại À, tuy nhiên thì sang phiên buổi chiều thì uh, cái số lượng cổ phiếu um, thị trường tiếp tục tích cực trở lại và khiến cho cái số lượng cổ phiếu uh, tăng giá đang uh, chiếm khá tốt chiếm lên cuối phiên đóng có đến gần 60% số lượng cổ phiếu tăng giá trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá chỉ khoảng tầm gần 28%. Về khối ngoại thì uh, sau cái phiên uh, mua dòng ngày hôm qua thì khối ngoại hôm nay để quay trở lại bán dòng khi mà khối ngoại bán dòng uh, trong phiên ngày hôm nay nhìn về cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy một phần là một điều là à, sau cái diễn biến à, tích cực cái hồi phục tích cực từ ngày hôm qua của nhóm cổ phiếu um, ngân hàng và và cổ phiếu chứng khoán thì phiên hôm nay thì hầu như các cổ phiếu uh, trong nhóm ngân hàng uh, đều uh, điều chỉnh giảm uh, có một cái uh, cổ phiếu rất tích cực ở trong nhóm uh, ngân hàng ngày hôm nay đó là cổ phiếu Techcombank khi mà Techcombank uh, cả phiên buổi sáng giao dịch khá là uh, khá là dè dặt thì đầu phiên chiều Techcombank nó có một cái cú tăng khá mạnh và Ờ, à, phiên đóng cửa ở mức giá 50.3 thì đây là một cổ phiếu mà à, cũng hiếm hoi duy trì được cái đà tăng à, giá trong à, nhóm ngân hàng trong phiên dịch hôm nay. thì bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác ví dụ như VP hay là hầu như các cổ phiếu ngân hàng khác thì đều đóng cửa trong cái mức giảm điểm và các cổ phiếu chứng khoán như SSI cũng thế à, và gas thì gas vẫn tiếp tục là một cái ờ, cái trụ mà hỗ trợ khá là tích cực cho thị trường trong cái dịch hôm nay khi mà gas đóng cửa ở mức gần cao nhất phiên 113.500 đồng À, bên cạnh đó thì các cổ phiếu như như Hòa Phát cũng, cũng ờ, tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay. À, về nhóm uh, dòng Vingroup thì có hôm nay có uh, các cổ phiếu như Vinhome và VRE cũng có cái giữ được cái cái sắc xanh trong phiên hôm nay trong đó trạng thái của VIX thì đã đóng cửa mức tham chiếu nếu anh chị nhìn sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là à, chỉ số vn index của chúng ta tăng 0,6 phần trăm vn 10 tăng 0,4 phần tuy nhiên thì à, cái cái nhóm cổ phiếu mid đã tăng trong phiên ngày tăng 1%, à, trong đó small cap tăng 1,2% thì cho thấy là cái dòng tiền nó vẫn đang đang đang hướng vào cái nhóm cổ phiếu um, mid cap hay small cap nhiều hơn. À, trong khi đó thì các cổ phiếu trong VN30 thì um, à, thì chúng ta thấy là cái khối lượng uh, giao dịch của VN30 thì nó cũng chưa có nhiều cái sự cải tiến uh, quá uh, quá lớn trong uh, một vài phiên gần đây. Khi mà đặc biệt là phiên ngày hôm nay đây thì chỉ số thì khối lượng giao dịch của VN30 thì nó vẫn vẫn duy trì ở mức khá là là, là thấp so với các phiên trước đó và nhìn về thanh quản của nhóm BIM30 thì anh chị cũng sẽ thấy rằng là tập trung khá nhiều vào Hòa Phát rồi uh, Pau uh, hay là Bank và một vài cổ phiếu ngân hàng khác nhìn chung thì giờ sau phiên dịch hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là các nhóm trụ đã đã đã có chiều hướng tích cực hơn khi mà cái nhóm này đã đã luôn phiên nhau trong việc uh, hỗ trợ cho thị trường nếu như phiên hôm qua thì chúng ta thấy nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán à, hồi phục trở lại à, thì à, phiên hôm nay hôm nay à, các nhóm này tạm thời à, đang điều chỉnh thì các cổ, cổ phiếu khác ví dụ như dòng Vingroup hay một vài cổ phiếu trong VN30 à, như là Phát Đạt hay Novaland hay một vài cổ phiếu khác như GVR thì cũng đã đã đã à, đỡ hỗ trợ cho thị trường để giúp cho thị trường có được một cái duy trì được một cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay nhìn chung thì nhìn về diễn biến ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là chỉ số vn index sau hai phiên tăng hồi phục đã đã đã hồi phục lại cái vùng 362 điểm tức là trước đó chúng ta thấy rằng là chỉ số đang giao dịch trong một cái vùng giá từ 1320 chỉ đến 1.360 điểm thì phiên ngày hôm nay là cổ phiếu đã đã chớm vượt qua cái vùng này tức đóng cửa trên cái vùng này rồi khối lượng giao dịch có một điều không được tích cực cho lắm là khối lượng giao dịch ở phiên ngày hôm nay thì cũng không được cải thiện quá nhiều thì uh, thời gian uh, phiên cấp viên sắp tới thì sẽ có một cái vùng cả đâu đó quanh 1375 1380 thì sẽ là cái thử thách tiếp theo của của chỉ số VN Index trong phiên sắp tới và với cái điều kiện uh, thị trường đang trong giai đoạn hiện tại thì rõ ràng là uh, chúng ta vẫn vẫn tiếp tục chúng ta quan sát thêm cái diễn biến thị trường ở những cái vùng uh, vùng 1375 ờ, đến 1380 điểm để chúng ta xác định cái xu hướng tiếp theo của uh, của thị trường trong thời gian tới và đồng thời với đó là khối lượng um, chúng ta cần quan sát thêm cái khối lượng giao dịch của thị trường và nếu mà thị trường uh, có um, xác nhận cái ờ, xu hướng tăng mới thì rõ ràng thì cái khối lượng giao dịch thì cần phải tăng tăng uh, trở lại trong thời gian tới thì khi đó cái xu hướng nó mới được bền vững ạ. Vâng ạ, thì Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch hôm nay thì anh Du có thể chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường được không ạ? Cái thanh khoản thì nó nó cũng là cái chúng ta đáng quan tâm thôi nhưng mà nó không phải cái đáng ngại. Thì về về mặt phân tích kỹ thuật thì giá sẽ quan trọng hơn là khối lượng. Khối lượng chỉ là cái ủng hộ cho cái xu hướng thôi. Còn quan trọng nhất là giá phải tăng, tức là điểm số phải tăng và cổ phiếu phải tăng. Thì đấy là cái uh, về uh, diễn biến thị trường thì cái sự tương đồng của vn index vn 50 giai đoạn này nó cũng khá là tốt bởi vì như cách đây vài tháng thì ờ, vn index thì vn 40 nó cũng có những biến nó không tương đồng với nhau là vn index thì rất là tốt nhưng mà vn 30 rất là yếu chúng ta nhìn lại những cái, dịch gần đây thì vn index vn 50 nó có sự tương đồng Tức là vn 50 nó cũng chớm break qua cái cả chéo của cây xuống giảm và mặc dù nó cũng tương tự vn index nó sẽ có cái cản vào tháng 8 và tháng 6 nhưng mà về cái uh, triển vọng xu hướng nó đang tích cực dần tức là cá nhân du kỳ vọng nó sẽ dần dần đi lên và sẽ có cơ hội test lại cái đỉnh của tháng 8 và thậm chí đỉnh tháng 6 <clears throat> còn quá sớm để nói về việc nó vượt nó đi lên ờ, một ờ, năm trăm nhưng mà về mặt lý thuyết chúng ta có thể đặt trước một cái kỳ vọng như thế để ta quan sát thì trong quá trình trường đi lên nó sẽ gặp nhiều cái biến cố nhiều cái tin tức bất thường nữa. nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán quốc tế trong một tháng qua diễn biến cũng rất là phập phù ta phải quan tâm thêm nhưng mà thuần mặt lý thuyết chúng ta có một niềm tin và có một cái sự lạc quan đáng kể về thị trường còn về các nhóm ngành cổ phiếu thì ờ, <clears throat> hot nhất thì vẫn là gas thôi Grab ờ, trong vài tuần qua Zoom có trao đổi anh chị rất là nhiều rồi tức là Grab thì ờ, trước đây người có lo ngại về ngưỡng 100 hay là ngưỡng 110 ờ, như mấy phiên trước hôm thứ hai thì có anh chị lo ngại 110 không vượt qua cá nhân Du vẫn duy trì quan điểm nó sẽ về vùng 115 116 từ lúc mà nó vượt qua giá 98 99 và thậm chí như cái giai đoạn tuần trước khi nó không vượt qua nó lùi lại một phiên thì Du vẫn tin tưởng là nó sẽ vượt qua đến 115 thì bản thân tư vấn đầu tư thì cũng đưa ra cái nghĩ cổ phiếu gas này cũng lâu rồi và cũng đạt một cái kỳ vọng là nó sẽ hướng về vùng giá 115 thì uh, nó sẽ là cái đỉnh cũ của cái giai đoạn 2018 thì lúc đấy chúng ta cũng phải quan sát cái cái diễn biến của nó khi nó về cái vùng ờ, đây, gas ừ, nghị từ vùng giá 96 và kỳ vọng 115 đặt giá các lỗ là 91 thì uh, cái ngày mai cái ngày kia nó có thể nó chạm về cái cái vùng kháng cự đi rồi thì có thể là là ờ, chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc uh, chốt lời thôi vì dù sao nó là một kháng cự rất là lớn và cái sức lực của gác lần này thì rất là mạnh nên thuần về mặt lý thuyết thì cá nhân du nghĩ thì cái xác suất nó có thể vượt 115 16 để nó vươn lên những tầm cao mới thì có thể xảy ra nhưng dù sao chúng ta phải giữ một cái thái độ thận trọng khi nó về một cái kháng cự lớn và nó đã tồn tại nhiều năm thì uh, lúc đấy chúng ta sẽ quan sát còn trong trường hợp an toàn thì những chị có cổ phiếu mình chốt nửa mình đạt kỳ vọng còn một nửa mình phiêu lưu tiếp ờ, những cổ phiếu khác ví dụ như PPS hay là BSR thì dù không thay đổi quan điểm tức là mình vẫn đặt một cái kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ về lại cái mục cũ của tháng ờ, tháng 6 thôi và nó sẽ có cái áp lực ở đấy kể cả nó muốn vượt thì nó sẽ mất thời gian tích lũy đâu đó thêm một thời gian nữa còn hiện tại thì mình chưa thấy xác suất vượt nó cao đâu Thật ra là mình cũng thiên hướng là nên chốt lời khi mà nó chạm về cái đỉnh cũ của tháng 6 và phát là một cổ phiếu mà trung tâm tư vấn đầu tư của cá nhân dụ rất là ủng hộ và luôn đánh giá tích cực cổ phiếu nó có nhiều cái động lực về cơ bản và kỹ thuật để tăng giá và cá nhân mình thì vẫn đặt cái niềm tin nó sẽ về ngưỡng 62 63 để hoàn thành cái mẫu hình của nó còn cái đỉnh hiện tại quanh vùng 56x thì nó đang tiến dần đến và nó đang đang dần dần để vượt qua 563 đến nay cũng ờ, có lúc chạm và hơi lùi lại một vài line nó cũng đáng kể cái cách tăng của phát nó giống như kiểu sẽ tăng leo dốc ấy. nó rất từ từ và chậm rãi và rất ờ, điềm tĩnh nhưng mà nó không phù hợp với chết đinh lắm vì những người chết đinh thì ờ, có thể không kiếm lợi nhuận nhiều trong ngắn hạn nhưng mà về đầu tư trung hạn thì phù hợp và những anh chị mà mua nắm giữ 3 tháng 6 tháng thì thường đạt những thành quả tốt còn mua chết đinh T3 T5 T10 kết quả nó sẽ quá nổi bật và cái uh, triển vọng của các uh, của Hòa Phát nó rất tích cực và đây là một cái trụ cột nó sẽ tạo niềm tin thị trường vì anh chị hình dung một thị trường muốn đi lên thì nó phải có nhiều cái cổ phiếu lớn vượt đỉnh nó dẫn dắt những cổ phiếu khác và cái niềm tin của nhà đầu tư càng có nhiều thứ vượt đỉnh thì ta càng có nhiều niềm tin nhóm ờ, ngành ngân hàng thì các du thấy là hôm nay Techcombank là một cái cổ phiếu mà có diễn biến nó rất tích cực Tại vì uh, như trao đổi các anh chị trong vài tuần trước các du vẫn đánh giá cao Techcombank thì xét ở cái uh, vốn hóa rồi uh, yếu tố cơ bản chất lượng tài sản rất là tốt định giá hiện tại cũng không quá đắt và cũng vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức và cái chất lượng tài sản thì vô cùng tốt và nó vẫn có tầm ảnh hưởng đến cả ngành ngân hàng cái phiên giao dịch chiều nay thì bản thân du thấy là cái cái động lực đi lên thì nó ngoài gas ở phiên sáng thì chiều nay có sự tham gia rất nhiều của Techcombank khi đầu phiên chiều Techcombank bắt đầu có có rơi chủ động và trong phiên sáng nay thì mặc dù các cổ phiếu ngân hàng giảm thì chúng ta quan sát chúng ta thấy là Techcombank có lực mua rất là chủ động và thường đóng ở giá xanh trong phiên tức là có ai đấy đang chủ động thu mua rồi và quan điểm của Du trao đổi các anh chị tuần trước trong cổ phiếu ngân hàng thì Techcombank vẫn là cái hội về đỉnh cũ hay vượt đỉnh vẫn là sáng nhất nó không phải là sáng nhất nhưng mà nó rất là sáng so với những cổ phiếu như công thương hay là VIB hay Liên Việt hay STB mà đã phá cái đáy của tháng 7 tháng 8 còn cái định thế của Techcombank rất là đẹp vì nó không bị vỡ đáy và nó không cách xa đỉnh và mới thấy là nếu mà tiến về đỉnh đâu đó chỉ khoảng 15 phần trăm thôi không khó nó có thể tăng à, trong nghi ngờ thêm một số phiên nữa và nó chỉ cần có những thông tin support nào đấy thì nó có thể tăng mạnh để về đỉnh hoặc vượt đỉnh thì phiên nay là phiên cũng cho tín hiệu mua đấy mặc dù nó không quá thuyết phục đâu thì vì cái mức tăng của tech thì là tốt rồi tăng 2,4 phần trăm là xứng đáng cho một phiên được gọi là mức cao cổ phiếu lớn nhưng mà khối lượng của nó không quá mạnh tức là nó vẫn cho thấy sự nghi ngờ của đám đông nhưng mà nếu chúng ta nhìn khối lượng so trung bình 20 phiên đâu đó khoảng 5 6 triệu thì khối lượng hôm nay cũng cải thiện đâu đó khoảng 30 40 phần trăm và về nguyên tắc thì ờ, ta có thể mua thăm dò ở cái vùng giá 50 được nó sẽ có cái kháng cự nhẹ nhẹ ở vùng 51 5 56 tức là quanh cái đường MA 60 ngày một tuần trước còn hiện tại thì nó cũng đang chạm đường EMA này 60 này và kháng cự tiếp theo là vùng 54.7 rồi cao nhất là vùng 58 5 nhưng quan điểm của du thì nghĩ là nó sẽ giống vào phát ấy. tức là nó đã bắt đầu break out cái cản chéo sau quá trình tích lũy thì nó sẽ dần dần đi lên mà nó đến đỉnh cũ anh chị thấy hòa phát nó cũng ra tương tự như thế đúng không ạ khi mà hòa phát break out ở đây thì tất nhiên là hòa phát nó sẽ đẹp hơn tại vì cái mô hình hòa phát nó hơi vách lên các cái đáy sau nó xây dần cao lên nhưng nó không bị đáy ngang như là tách đúng hơn nhưng mà dần dần nó sẽ bò về đến cái đỉnh cũ thậm chí là nó sẽ vượt thì tách thì nó sẽ yếu hơn Nên việc kỳ vọng tách vào đỉnh hay không lúc này nó hơi khó nhưng mà chúng ta đặt một cái niềm tin nó quay lại đỉnh cũ từ nay cuối năm dù biết là nó nó khả nó tương đối khả thi và có lẽ cái kết quả kinh doanh quý ba của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nó sắp ra thì chắc chắn là nhiều người kỳ vọng nó rất là xấu thì nó sẽ tác động đến những cổ phiếu ngân, ngành ngân hàng nhưng mà cũng tùy thôi thì vì có những ngân hàng nó có cái quản trích lập phòng nó tốt cho bao phủ tốt ấy. như kiểu Tech, Combank hay MB, ACB thì cánh dụng nó sẽ không bị tác động quá nhiều và trường hợp của Tech thì là trường hợp mà cánh dụng nghĩa nó phù hợp với đám đông và nó xứng đáng để để cân nhắc nhất lúc này trong dòng vốn ngành ngân hàng còn những cổ phiếu khác như công thương hay là MB thì nó rất là đuối công thương thì quá tệ rồi thì công thương phá đáy và nó vẫn vẫn chưa hàn gắn được đáy những phiên gần đây ví dụ như phiên qua nó cũng chưa hồi đến chạm được cái tăng cự vùng 30 cũng là rất nhiều người bị mắc kẹt ở trên vùng 30 trở lên nó vẫn là trạng thái yếu và cái tôi nghĩ thì nếu mà may mắn là sẽ bị cú hồi theo và nó cũng sẽ break cao nếu những người mà đợi mua Techcombank ờ, mua công thương tốt nhất là đợi một cái cú nó có nến nó vượt cái giá 30 mà một cái nến xanh giống như Tech hôm nay và khối lượng nó tốt thì lúc đấy mình nên mua còn nếu không nó vẫn chưa có tín hiệu gì đâu nó dễ nghĩ cho người ờ, đợi mua của những cái cầm cổ thì sẽ phải ờ, chờ cái diễn biến của tách có những diễn biến như của MB hay là ACB thì nó tích cực hơn là những cái trạng thái như thương thương hay là nên post hay VNB đã phá đáy cái dung nghĩ là nếu mà cái triển vọng của tách nó đúng như dung nghĩ thì những cổ phiếu này nó sẽ có cơ hội để nó tiến về cái cản trên này và nếu mà các anh chị quan sát tách mà diễn biến tích phiên sau vẫn tiếp tục tích cực nhất là diễn biến ở phiên chiều giá nó có răng co nhưng mà phiên chiều nó tích cực thì thường là những cái dấu hiệu của, của sóng tăng mới thì khi cổ phiếu mà nó sóng tăng thì thường phiên sáng nó sẽ diễn biến tích cực và phiên chiều nó sẽ tích cực hơn còn ngược lại xong sóng giảm thì phiên sáng tích cực thì phiên chiều rất tiêu cực thì anh chị quan sát thì mình còn tách thì mình quyết định về ACB hay là MB cái dung nghĩa là và MB nó sẽ xứng đáng là những trạng thái như tách e hay là STB hay là VA có đáy hay lên Vietport còn sơ bộ về dòng ngân hàng ờ, dòng cổ phiếu ngành chứng khoán thì các anh cũng thấy nó chưa có gì mới thì nó vẫn đang trong thì nó, nó điều chỉnh trở lại sau quá trình tăng nóng thôi nó không bị giảm mạnh nhưng mà nó cũng chưa có động lực tìm nhiều không gì mới và nó chưa tạo được hai ba phiên tăng liên tiếp tức là chưa có cái mức chia tiền tốt được đấy thường như thế thì cổ phiếu nó vẫn là cái phục thôi chưa có quan điểm gì rõ ràng về cái vùng đáy và những cổ phiếu này cả. và mình cũng phải cân nhắc thêm nếu trong trường hợp các cổ phiếu ngân hàng tích cực và đi lên thì có thể những ngành chứng khoán nó cũng sẽ được hưởng lợi thì nó nó thường hành với nhau nó có hiệu ứng nhưng mà quá sớm để nói với đáy của các cổ phiếu thì hoàn toàn nó có thể cái dũng là nên nhất chờ đợi và nếu mà và ưu tiên giao dịch thì nên ưu tiên giao dịch những cái cổ phiếu mà đang tích cực giai đoạn này ví dụ như cổ phiếu ngành bất động sản hôm nay những cổ phiếu ngành bất động sản hay một số cổ phiếu ngành ờ, ảnh hưởng của đầu tư công là nó diễn biến các du thế nó rất tích cực hay con hay hòa bình nó vượt những cái kháng cự rất quan trọng và nó là những cái cơ hội mới cân nhắc được do nó thấp còn những cái ờ, cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó đang đang hơi 50 50 và cái, cái phía rủi ro nó đang cao hơn thế nên là cái quan điểm điểm chung của du về thị trường thì ờ, nếu mà xét theo EV Index và cái diễn biến của các nhóm ngành trong đây rõ ràng trường đang tích cực hơn một tuần trước mọi cái diễn biến nó đang diễn ra tốt hơn trên gần đây khi nó xuất hiện điều chỉnh trong một hai phiên tới thì cái dung nghĩ nó sẽ là cái cơ hội lên trị nâng thị trọng vậy <clears throat> khi mọi thứ nó đang còn còn uh, nghi ngờ ngờ thì đấy xin uh, ờ, nhường đến ờ, thôi trao đổi thị trường thì nó cũng tóm tắt ở đây như thế cho anh chị được vâng ạ cảm ơn anh du đã có những cái chia sẻ à, đến anh chị nhà đầu tư về cái diễn biến thị trường cũng như là cập nhật một số cái cổ phiếu hay là những ngành là tiêu biểu trong cái phiên giao dịch ngày nay à, tiếp đến là cái phần à, Q&A cái phần à, giải đáp các thắc mắc của các anh chị nhà đầu tư về các về thị trường hay về cái cổ phiếu linh xin phép được bắt đầu với câu hỏi về nhóm dầu khí cụ thể là cổ phiếu PVP và cổ phiếu PV Chan ạ cổ phiếu PVP theo chiều giữa anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ PVP thì hôm trước có một anh chị nào đấy hỏi thì các anh Du vẫn duy trì quan điểm thì phiếu này nên giữ được tại vì xét về xuống ngắn hay trung hạn thì nó vẫn đang quá trình đi lên ấy, và nó cũng chưa có cái đỉnh nào ngắn hạn thì nó nó cản trở cái mức tăng cổ phiếu và nếu mà xét về cái, cái quá trình đi lên trong thời gian qua thì nó cũng khá gập ghềnh nó cũng đã có những cái đợt thay máu trong quá trình nó tăng nó cũng chưa tăng nó quá nóng để nó gọi là về đích thì thường những cổ phiếu mà trong cái sóng tăng thì nó sẽ giai đoạn đầu nó sẽ tăng chậm rãi có những giai đoạn nước rút nó sẽ chạy mạnh hơn còn nếu nhìn ngắn hạn thì nó là cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó đang tích lũy lại một hai phiên nữa đã cân nhắc người ta bán nó tạo ra cái các phiên bán và cái mức giảm nó ít và cái thanh khoản nó rất là nhỏ thứ hai đúng không ạ dù vẫn nghĩ là cổ phiếu này thì nó vẫn vẫn đang trên xu hướng đi lên thôi nhưng trước dù có, đặt cho anh chị một cái vọng là giả định nó lên đến vùng uh, ờ, ờ, 22 đến 24 đúng không ạ ờ, cân nhắc về chốt lời còn hiện tại thì anh dung nghĩ là cái rủi ro nó tương đối thấp tại vì cả ngành nó đang đi lên và các cổ phiếu PP thì nó không chỉ là ngành vận tải mà nó là vận tải dầu khí ngành dầu khí làm ăn phát đạt việc uh, vận chuyển rồi việc rủi ro về Ờ, nợ động thì nó cũng sẽ thấp đi và tất nhiên là khi làm thuê cho một cái doanh nghiệp ờ, một ngành nào đấy mà cái ngành đấy làm ăn phát lên thì doanh nghiệp ờ, làm thuê này cũng được hưởng lợi thôi Cá dung nghĩ là cái trạng thái vẫn rất tích cực thì anh nên giữ hoặc kẻ mua mới thì vẫn được nếu mình đặt một cái triển vọng lên tầm như hôm trước có đo cho mọi người là lên tầm 23 năm đến 24 thì mình đặt một cái kỳ vọng lên đâu đó khoảng 15 đến 20 phần trăm còn cái rủi ro thì mình đặt cắt lỗ ở dưới giá 19 thôi và chấp nhận cái rủi ro là vỡ lỗ 5 phần trăm nếu anh chị mua được cái giá thấp hơn tầm 19 năm mình đặt cái rủi ro là giá là xuống 18 năm hoặc là mình đặt cái rủi ro là nếu mà nó vỡ kênh giá này đâu đó khoảng 18 năm đến 18 tám, mình cắt lỗ thôi thì chết định đó là việc mà chúng ta đánh giá xác suất và chúng ta chấp nhận lựa chọn thôi cái dù thấy cái xác suất đáng cổ phiếu này nó đang cao hơn mình có thể bảo hiểm còn trường hợp của PV Chan thì à, thời gian vừa qua nó cũng có những đợt tăng giá nó đang tạo đỉnh ngàn hạn nó không được như PVP tại vì nó đã đã tăng theo nhóm ngành vận tải trong thời gian trước không chỉ là tăng theo ngành mỹ và nó đang có những thời gian tích lũy lại thì mua mới cái dung nghĩ là chưa nên trừ khi trường hợp cổ phiếu này nó vượt được cái đỉnh à, vùng 25.5 thì mình cân nhắc nhưng mà cái trạng thái chết đỉnh của phiếu này cũng rất là khó những cái lần vượt đỉnh nếu mà quan sát mình thấy là vượt đỉnh của tháng đợt tháng 8 vượt đỉnh của tháng 6 sau đấy cổ phiếu nó lại rơi ngược lại rất là nhanh Ờ, cuối tháng 8 đầu tháng 9 vượt đỉnh của tháng 8 thì nó cũng lại có một đợt chuyển lại dưới lại chị em kiểu breakout là mua theo hướng và xuống hướng đang vượt đỉnh thì cổ phiếu này hiện tại rủi ro nó vẫn có thể là rủi ro đỉnh và cái cách định nó khó như thế thì cái anh dũng là nên bỏ qua thôi không nên cố cố kiếm tiền trên một bài toán nó tương đối khó trong đấy cái xác suất hai đỉnh hoặc là rủi ro nó đi xuống vẫn còn cao hơn thì nó hiện vẫn là 50 50 nhưng mà cái phía rủi ro nó cũng tương đối thì mình nghĩ là không nên chọn cơ hội này vâng ạ cảm ơn anh du à, về câu hỏi tiếp theo của à, của anh mạnh ý, thì anh có hỏi về à, xin nhận định về à, cổ cổ phiếu của ngành gỗ và du lịch thì nguyễn anh du có cái cái view gì về hai ngành này không ạ gỗ thì chắc có PTB cái là... tôi thấy là đọc những báo cáo về đọc những báo cáo về xuất khẩu của ngành gỗ từ đầu năm nay thì du thấy rất tích cực tức là tăng trưởng rất là mạnh và ngành gỗ thì cái du thấy là an cường là cổ phiếu rất là lớn nhưng mà đang dịch upcom mà nó chưa nhiều dữ liệu ấy. còn uh, cổ phiếu mà đánh giá về góc độ cơ bản nó tích cực là GDT nhưng mà thanh khoản thì nó hơi thấp và cái trạng thái cổ phiếu này hiện tại vẫn đang tích cực tức là nó đang đang dần dần xây những đáy sau hơn đáy trước và đang dần dần đi lên mà cái thanh khoản nó hơi thấp rất là tiếc chết đinh còn những cái trạng thái mà nhỏ hơn nếu mà anh chị số vốn thấp thì có thể chơi chết đinh được thì trên GDT nhưng mà thường số vốn lớn thì chúng ta sẽ khó vì thanh khoản nó thấp quá thanh khoản đâu đó nên những phiên cao điểm chỉ có khoảng hai ba trăm nghìn thôi còn bình thường thanh khoản nó chỉ mấy chục nghìn hơi khó chết đinh còn TTF thì câu chuyện nó quá rủi ro và và nó định giá của nó cũng có vấn đề bởi vì nó đã âm vốn đang cố gắng khắc phục và người ta đang mua vì cái kỳ vọng của nó thôi chứ còn thực tế cái kết quả kinh doanh và cái báo cáo tài chính của nó thì để khắc phục được cái lỗ lũy kế và có một cấp cổ đông thì chắc là còn rất là lâu và cái giá hiện tại nó cũng đang phản ánh tương đối cái kỳ vọng rất là lớn rồi giá nó không hề rẻ so với cái cơ bản của hiện tại mặc dù thanh khoản của rất là tốt để người tham gia nhưng mà nó lại không đạt các tiêu chí về cơ bản và cái xu hướng nó cũng đang là sideways trong trong ờ, năm tháng qua đâu cũng rất khó chiết định nếu mà chiết định biên độ rất là hẹp đến năm thứ bảy có chiết định được còn chiết định mà muốn kiếm còn lợi nhuận tốt hơn thì rất là khó còn ngành ờ, du lịch thì các anh chú thấy là những cổ phiếu ngành vận tải hay là du lịch thì đa số nó vẫn chịu ảnh hưởng của dịch covid ấy. và cái triển vọng của nó thì hiện tại nó cũng khá là mập mờ tại vì phải đến quý 1 thì cái độ phủ về vaccine hai mũi của Việt Nam nó mới tốt nên được hiện tại cái tỷ lệ tiêm nó đó khoảng hơn 10 phần trăm ờ, được tiêm hai mũi và cái triển vọng mở cửa lại ngành du lịch thì nó còn nhiều gian nan và nó còn những cái rủi ro là tiêm xong lại bị giãn cách những đợt tiếp theo nữa. ngay chị thấy như ở Mỹ hay Singapore người ta tiêm tỷ lệ vaccine rất là tốt đúng không ạ nhưng mà chúng ta vẫn có những rủi ro bị ờ, phong tỏa trở lại cổ phiếu ngành hàng không hay ngành du lịch thực ra nó vẫn là trạng thái rất là tiêu cực thôi và vẫn là những trạng thái hồi trong ngắn hạn thôi ngay như Vietjet thì ra nó chưa vượt cái kênh giá giảm tính từ 2018 rồi nó chưa bước vào chu kỳ tăng mới đấy dung nghĩa là nên kiên nhẫn đợi thôi còn cổ phiếu ngành du lịch Việt Travel hay là uh, ờ, VNG chẳng hạn thì nó cũng rất là tiêu cực nó cũng không khác gì cổ phiếu ngành hàng không cả thậm chí nó khi nó còn biết bát hơn các cái đỉnh sau nó càng ngày càng thấp hơn rồi các đáy sau nó càng ngày càng à, đi xuống nó cũng chưa có diễn biến tích cực và khi mà mua như này thì nó quá mạo hiểm tốt nhất là nên đợi những cái tín hiệu về khôi phục ngành nó, nó sáng sủa hơn thì thường thì chứng khoán nó sẽ phản ánh trước thôi chứ không phải đợi lúc nào ngành hàng không có lãi hay các công ty du lịch có lãi nó mới tăng giá nhưng mà khi nào những cái thông điệp mở cửa của, của nó rõ ràng là quyết liệt hơn có thời điểm ờ, rõ ràng ấy, và cái phương án nó rõ ràng kể cả trong trong dịch người ta vẫn duy trì hoạt động đấy thì tương lai của ngành vận tải hay du lịch Vâng, vận, tải hành khách với du lịch thì dung nghĩ nó sáng lại được còn hiện tại thì chưa có gì mới và nó vẫn là trạng thái rất là rủi ro sau mặt bằng chung thậm chí nó còn tệ hơn rất nhiều so với ngành chứng khoán và đang đang suy yếu ngành ngân hàng nhìn nó còn sáng hơn còn những cổ phiếu này thì anh dung nghĩ là phải đợi thêm thôi kiên nhẫn mua lúc này vâng cảm ơn anh du ạ thì uh, câu trả lời về gỗ trưởng thành thì cũng đã trả lời cho câu hỏi của anh chị mai anh ạ uh, tiếp theo thì uh, có anh chị khách hàng có hỏi về à, cổ phiếu HAP HAP đấy. thì anh Nguyễn Anh Du có cái theo chiều giữ cổ phiếu này thì à, quan sát cá nhân Du thấy là cái những diễn biến của nó trong thời gian qua nó tương đối nó không có thị trường lắm <laughs> giống như một số cái cổ phiếu nào đấy tăng rất là mạnh có những cái đợt nó trả rất là nhanh nó không thân về mặt cơ bản lắm cổ phiếu này tăng giá uh, do tâm lý ờ, đầu cơ là chính thôi thế những cái đợt lên giá rất là mạnh và những cái đợt xuống giá cũng tương đối sốc nên cái du thì ờ, thường những cổ phiếu nào mình không tin tưởng thì cố gắng là mình không tham gia thôi vì khi mà mình không tin tưởng mà mình thấy cái diễn biến của nó bất thường nó lại không có những cái thông tin cơ bản nó support cho cái phần nhân giá cá nhân mình thấy là ờ, nếu mà chết định thì mình sẽ không kiếm được nhiều thứ hai là cũng không dám mua nhiều thì tốt nhất là mình không nên chết định nào thì ờ, cá nhân du thì từ thì khi tham gia ở trường chứng khoán đến nay thì cũng đã từng chỉ định đủ loại cổ phiếu và như là 10 cũng chứng kiến những giai đoạn điên rồ thị trường những cổ phiếu rất là lởm và có định giá vào cái mức giá cao hơn những cổ phiếu tốt như Vinamilk ra dạ, là sau một hai năm thì mọi người sẽ thấy là những cái cổ phiếu nó có giá trị hay không giá trị nó sẽ có sự khác biệt nên mình phải tìm hiểu cả cơ bản cổ phiếu nữa và mình tránh những cổ phiếu mà nó nó chỉ tăng thuần mặt kỹ thuật mà nó không cơ bản nó chậm và nhất là những cổ phiếu mà có những đợt tăng nó rất bất thường và giảm rất bất thường thứ nhất là nên tránh đâu mọi người thấy là lúc lên thanh quả rất là tốt nhưng mà khi xuống thanh khoản nó lúc nó mất thanh khoản rất là cạn kiệt cổ phiếu này nó hơi nguy hiểm anh dù nghĩ là nên vâng. tất toán chọn cơ hội khác thôi. vâng ạ cảm ơn anh à, anh Đỗ Thanh Tùng hay là anh à, Tuấn Phúc thì có câu hỏi về cổ phiếu Pau ạ anh Du có trao đổi gì về cổ phiếu này ạ cổ phiếu này cũng khá là tích cực trong một vài phiên gần đây Pau thì uh, gần như buổi nào livestream của Du thì cũng thấy các anh chị hỏi rồi và anh Du vẫn duy trì quan điểm nó rất là tích cực thôi tại vì đã vượt qua cái cản chéo mà nối từ tháng 1 đến nay thì cái cơ hội của nó sẽ tiến về cái vùng cản kháng cự ở vùng 14 hoặc là cao hơn ở vùng 15 nó sẽ thiên về hướng giữ lắm vì cái uh, biên độ từ đây đến cái cản cự này nó không quá lớn ấy. và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà được trung tâm vốn đầu tư cũng đưa lên ý tưởng giao dịch thì anh chị quan sát này đưa ý tưởng mua từ vùng 12 này với kỳ vọng cũng là 14 là kháng cự thôi và hiện tại cũng lãi 7 phần trăm đang mua ngày mùng tháng 9 còn hiện tại mua thì nó cũng hơi lưng chừng một chút tức là cái kỳ vọng nó không lớn nhưng mà mua thì vẫn được nó vẫn là cái xác suất thì vẫn kiếm được tiền thôi nhưng mà mình sẽ chấp nhận cái lợi nhuận nó mỏng và đặt cái ngưỡng cắt mô cắt lỗ nó mỏng ví dụ như vỡ ngưỡng hai là mất khoảng 8 like mình cắt lỗ và như phiên mai thị trường nó điều chỉnh mua được mười hai năm hai sáu chẳng hạn vì cổ phiếu này thì khoảng nó lớn nó hay điều chỉnh hai ba like một phiên thì các anh chị đặt cái kỳ vọng về vùng 4 cắt lỗ vỡ 12 thì chấp nhận được thì rủi ro nó rất là thấp cái xác suất thắng là sẽ là tương đối cao mà cái mức lợi nhuận nó sẽ không lớn đâu. mình chấp nhận cái bài toán đấy À, anh Đỗ Thanh Tùng thì có hỏi thêm một cổ phiếu ngành điện khác là GEG. E Dù có quan điểm gì về cổ phiếu này không? GEG e thì đây là một cổ phiếu mà trước đây nó giao dịch nó cũng hơi hơi vô thường, tức là nó hơi hơi giao dịch không không tính thị trường lắm với những cái đợt ờ, tăng giảm nó rất bất thường và thanh khoản những đợt nó, nó rất là đều nhau ngày như máy tạo lập là nó rất là đáng ngờ và mình không tin tưởng lắm ừ. đều như là bó tâm thì à, cổ phiếu này với cổ phiếu SBT là nhìn là cổ phiếu cùng thuộc của thành công cá nhân tôi thấy là cái chất lượng à, tài sản hay là những cái diễn biến về giao dịch nó không nó đạt cái tiêu chí mà trung tâm vẫn từ đưa ra nên cánh nhân tôi không đưa đưa ra con điểm cổ phiếu này đâu nhưng mà nếu mà thần mà kỹ thuật thì nó vẫn đang tích cực nó vẫn là một cái dạng mô hình đấy là nó là hai cái đáy lớn kháng cự ở vùng à, tháng 1 năm 2021 tức là triển vọng nó đang tích cực và nó đang có cái đỉnh cũ ở vùng à, đâu đó khoảng 23 tức là nếu anh đang có cổ phiếu rồi thì anh có thể giữ là mình đã chót mua rồi thì mình còn mua mới thì cá nhân du nghĩ một người không nên để vì cổ phiếu này thì cá nhân du thấy tin tưởng mình phân tích là có thì giữ và mình tận hưởng thêm một chút tăng vào nó nữa thôi nên tránh cái cổ phiếu này vâng ạ cảm ơn anh ạ à, chị Nông Khánh Huyền thì có câu hỏi à, dành cho anh Du là à, anh có nhận định về cái chiều nắm giữ của cổ phiếu à, công thương không ạ câu hỏi rất khó khó tại vì ra vị thế cổ phiếu nó vẫn đi xuống và nếu mà nắm giữ mà tiếp tục gồng lỗ thì nó cũng khá là đau đầu tại vì như thế chúng ta đang đang sai về xu hướng mà chúng ta đang cố gắng bảo thủ nhưng mà ừ. nếu mà chúng ta nhìn theo nhóm ngành ngân hàng nó đã suy giảm khá nhiều rồi thứ hai là những xấu nó cũng ra hầu hết là chỉ còn báo cáo tài chính ba thôi là nó kết thúc xấu và ừ. nếu mà nhìn thêm diễn biến của Techcombank thì bây giờ chỉ trông chờ diễn biến của Techcombank nếu như thuần về mặt công thương mà tách khỏi cái nhóm ngành ngân hàng mà tách khỏi thị trường thì rõ ràng vẫn là tín hiệu để bán không thì nó lên phái và nó không vượt lại được nó đều hồi lên nó vỡ nó vỡ vùng 30 nó hồi lên và nó lại có dấu hiệu là yếu đi và nó muốn vỡ mà nếu mà nhìn theo cái cạnh của Techcombank thì Thái Dung nghĩ là là buộc phải chấp nhận giữ thôi tức là mình phải chấp nhận thêm cái rủi ro nữa và mình bet cho cái xác suất là Techcombank nó sẽ đi lên và chí nó có thể đi lên lại cũ nó kéo ngành ngân hàng đi lên vì thực ra lý trường trông ấy thôi thì gần một hai cổ phiếu ngân hàng mà nó đồng thuận đi lên thì tâm lý mọi người lại, lại sợ lỡ sóng ngân hàng lại háo hức quay lại ngay thôi nên uh, nếu tỷ trọng của mình vừa phải thì dung nghĩ là chỉ có thể tiếp tục giữ được nhận cái mạo hiểm vì nó đã qua cái điểm bán tốt rồi và mình nên rút kinh nghiệm là lần sau mình mình nên đặt một cái ngưỡng cắt lỗ và nó vi phạm thì mình nên cắt lỗ mình không nên cố đoán thì vì cổ phiếu khi nó đi xuống nó xuống rất là vô cùng có nhiều cổ phiếu nó còn về lại cái vạch xuất phát nó sau hai năm nó tăng nó tăng bao nhiêu nó trả hết mình mình cũng không cố đoán là còn nếu như tỷ trọng lớn quá thì có thể là anh chị buộc phải là 50 tức là mình lựa những phiên mà nó thị trường nó hiệu ứng công thương hiệu ứng công Techcombank mình giảm và xác định nếu người trong trường hợp xấu mà nó rơi tiếp thì cái ngưỡng hỗ trợ đâu đó khoảng quanh 26 thì nó khá là gần thì nó sẽ là cái kênh giá trung hạn rất là tốt của công thì cái xác suất để vỡ kênh giá này hiện tại nó nó cũng không quá cao đâu thì nếu mà nhìn theo bối cảnh của nó suy giảm suốt từ tháng 6 đến giờ mình phải chấp nhận một cái kịch bản giả sử xấu nhất thì nó về đến 25 26 nó sẽ lại hồi phục còn những nếu mà nó vỡ đến 25 nữa thì mình buộc phải cắt lỗ thì vì trong đấy nó không còn cái gì để bù víu mình buộc phải chấp nhận kịch bản là mình cho nó thêm cái, cái biên độ để chấp nhận thêm rủi ro nhưng mà cũng phải có một cái giới hạn còn về ngắn hạn thì trông chờ vào Techcom Combine thôi à, cái dung nghĩ thì tỷ trọng nó ở mức vừa phải thì mình chấp nhận nắm giữ không có cách nào vâng cảm ơn anh du à... phải mạo hiểm Vâng ạ, cảm ơn anh. À, anh Huy Hùng thì có hỏi về cổ phiếu ờ, DRI ạ. Anh Dù có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Cao su ờ, Đắk Lắk ạ. Các cổ phiếu này còn làm cũng làm cổ phiếu một cái dù thời gian qua cũng khá quan tâm nhưng mà mình cũng không chết định nó đâu. Có theo dõi và thấy cái diễn biến giá của nó rất là tích cực trong trong trung hạn tức là nó đi lên rồi chỉnh lại đi lên thiết lập những đỉnh sau hơn và nếu mà nhìn thấy mẫu hình thì đã rất là tích cực tức là nó lên rồi vượt đỉnh nó điều chỉnh kê lại cái vùng 12 và nó đã vượt như thế nó cũng khá bài bản và khi mà điều chỉnh mọi người thấy là cái cung nó rất là thấp nó cho thấy là những người mua lên ấy, và thậm chí là những người mua cái giá rất là thấp còn lại thì vẫn có niềm tin nắm giữ người ta cũng không bán ra sợ nhất là khi giảm thì quá trình trong vài tuần qua một khối lượng nó lớn ấy, cho thấy là những ông mà mua từ vùng đáy đi lên này thậm chí là mua từ đây đi lên người ta bán hết thì đặt kỳ vọng nhưng mà người thấy là rõ ràng cái lượng cung mà trong quá trình đi lên có nhiều người mua được giá rất là rẻ đúng không ạ có thể lãi được vài chục phần trăm trong thời gian qua nhưng người ta cũng hầu hết là không bán chỉ có một số ít bán thôi chứng tỏ những cái, cái cá nhân lớn đang giữ cổ phiếu này người ta vẫn có cái kỳ vọng nào đấy nhất là có thể là do kỳ vọng cái giá thị trường thế giới đi lên và có thể là kỳ vọng vào những cái việc thoái vốn cổ phiếu này thì hình như đâu đó là cổ phiếu này cũng có những thông tin liên quan đến thoái vốn của tỉnh ủy đắk lắc cũng như rõ lắm mọi người có thể check lại mà nó có kỳ vọng về cái việc ờ, giá cao su tăng và thứ hai là kỳ vọng thôi nên về mặt sales story để trước đây thì nó có câu chuyện ở trước đây còn về mặt kỹ thuật thì nó vẫn tích cực và cái xác suất để nó vượt lại cái đỉnh lên liên tiếp thì du cao và khó để xác định cái kỳ vọng của nó thôi còn xu hướng của nó thì nó vẫn là tích cực thì mua mới hay là giữ thì cá nhân du nghĩ là vẫn chọn lựa được và vẫn có thể mua mới và để lãi chạy trên thị trường chấp nhận một cái kịch bản chilling ờ, stock là nó sẽ lên đến đâu nó sụt 5% thì mình bán còn các lỗ thì người đặt các ngưỡng 7 8 phần trăm mình cắt mà tốt nhất là đặt cái ngưỡng vỡ giá 12 này thì cắt này đúng không? tức là vỡ khoảng một giá tương ứng với khoảng 7 8 phần trăm vỡ hỗ trợ quan trọng 12 đóng cửa bán còn cái triển vọng thì mình sẽ kỳ vọng là nó phải vượt cái đỉnh 34 và năm này và Dung nghĩ là nó cũng không khó để vượt đâu tại vì nó tiến rất sát rồi và cái thanh khoản người thấy là trong ba phiên trở lại đây thì thanh khoản có thể tăng tốt hơn các phiên giảm là cái niềm tin của những người giữ và những người mua mới rất là tốt xuất vào đỉnh này là rất là cao và với một cái giả định mà nó tăng bằng cái khoảng uh, trước đấy giả định tăng bằng cái mô hình trước đấy nó vẫn còn một kỳ vọng tăng giá đâu đó khoảng 15 thì nó không quá dẫn nhưng mà chấp nhận được và xác suất chiến tháng cái dung nghĩ là nó cũng cao nó thiên về hướng giữ và hướng mới thì chấp nhận được kỳ vọng sẽ lớn do thì thấp các bạn cảm ơn anh ạ À, ở đây thì có anh Tiến và anh chị Phương Vũ có hỏi về cổ phiếu ờ, VIX và Vinhome ạ. Thì anh Vũ có thể chia sẻ à, giúp hai anh chị về cổ phiếu về hai cổ phiếu này không ạ? Gần nhiên lần nào mà người cũng hỏi về mấy cổ phiếu này nhỉ. VIX thì nó vẫn là trung cực thôi. Thì ra như nó cũng chưa gì mới và nó cũng chưa, chưa hồi về đến cái kháng cự của kênh giá giảm. Thì cái nó mới có cơ hội đấy mình cân nhắc còn khi nó còn xa này thì nó còn còn nhiều những sát nó tạo được cái tiền nó sẽ quay lại thì lúc đấy nên quan tâm về tại mua mua như này thì biên nó rất là hẹp đâu đó kháng cự ở quanh vùng 91 92 nó mua ở hiện tại nó làm chỉ ra tối đa là 5 phần còn rủi ro thì có thể là bằng hoặc cao hơn nên ra là mình không chịu bán bài mà nó xấu mà nó lại hên xui cái xác suất chiến thắng rất là nhỏ quan trọng là trong chết định là phải chọn được những cái cơ hội mà khi đúng thì chúng ta được phần thưởng nhiều khi sai chúng ta mất ít rồi mất kết nối với linh alo linh có nghe đây người có nghe đây vâng ạ mất xem màn hình nhớ nhơi anh xem lại màn hình ạ ok thì uh, như vick thì uh, nó chưa phù hợp để chết định nó vẫn là diễn biến trong xu hướng giảm của nó đang là nhịp hồi rất là nhỏ và yếu Vinhome thì trạng thái nó nhìn có vẻ tích cực hơn Vinhome đã có hai phiên mà break hẳn qua cái mô hình giá giảm cái tháng 8 ờ, giờ rồi là nó đã có sự thay đổi một chút về trạng thái đây có thể là một nhịp hồi phục hoặc là cũng có thể một đợt mà, mà ừ, chạm lại về đỉnh cũ nhưng mà thường kể cả chạm đỉnh cũ người ta vẫn còn hồi phục thôi còn những cái xác suất này để vượt đỉnh rất là khó vì lượng của mình bên này là rất là còn nhìn mặt mô hình thì đây là ba cái nến trắng liên tiếp rất là tích cực và nếu như mạo hiểm mua thì mọi người cũng có thể chấp nhận ờ, mua được nhưng một hai tới nó có điều chỉnh nhẹ một hai phiên thì mình có thể cân nhắc mua lúc này thì nó cũng sẽ kỳ vọng về cái vùng ờ, vùng kênh giá trên là vùng 86 đó 85 86 đấy nó không quá hấp dẫn đó. tức là ở vùng 8 78 80 đến đấy nó khoảng 8 đến 10 phần trăm nhìn thấy thôi rất là ít và nó vẫn là một cái mô hình nó tương đối xấu trung hạn tại vì nó đã vỡ cái kinh giá trung hạn từ tháng tư năm ngoái tháng tư năm nay và nó vẫn chỉ là một cái cú hồi và cổ phiếu này thì cũng rất khó để mua vượt đỉnh thì vì mỗi lần mua mua vượt đỉnh trở lại lượng cổ rất là mạnh thế nên là trên anh nói thì buộc phải mua lúc tù mù này thôi lúc nó mới bắt đầu nhúng lên chớm đẹp thì có thể mua được còn sau này nó lúc mà nó quá đẹp thì cẩn thận cái trạng thái nó rất nhiều lần là nó, nó vượt đỉnh cái chị thấy nó cứ vượt đỉnh của nó lại lượng cổ rất là mạnh đợt giảm nó rất là sốc và nó nhọn ấy hạn chế mua cái nó đẹp còn như trạng thái hiện tại thì nó là trạng thái rất, xấu thì có thể cân nhắc được và kỳ vọng ở đâu đó khoảng năm năm sau mà nó hồi phục theo trong lý thuyết và nó không phải là một trạng thái cực lắm để mình kỳ vọng đâu vì nhìn cái trạng thái này chiết định nó nhìn nó rất là, là mạo hiểm và nó cũng khá chênh vênh nó không quá hấp dẫn để mình đánh đổi có những trạng thái tốt hơn thì mình nên lựa chọn những trạng thái cổ phiếu nó tốt hơn còn mình không nên cố gắng còn nếu mà mình đặt những cái niềm tin cổ phiếu nó quay về đỉnh cũ và đỉnh lúc này thì nó hơi khó khăn và hơi ờ, mơ mộng quá tại vì cái đợt giảm vừa qua khối lượng nó rất là lớn và cái lượng kẹt hàng của nhà đầu tư trong một thời gian qua đánh dung rất là nhiều để cái quá trình lên thay máu đấy sẽ mất rất nhiều thời gian nên khó để kiếm được khoản lớn và nó không có câu chuyện vậy tăng giá mạnh đặc biệt là Dung nghĩ là nó chỉ là cái cái thương vụ trading rất là nhỏ và ngắn với cái kỳ vọng rất là ngắn nên hạn chế vâng, cảm ơn anh ạ thì anh à, anh chị Đinh Như Quỳnh thì có hỏi về à, chiều mua cổ phiếu Duyên ờ, Đích Tập và BSI ạ Intimax vâng ạ đúng rồi Intimax thì uh, diễn biến chung và dài hạn rất là đẹp cổ phiếu này trong nhiều năm qua nó vẫn là cổ phiếu tăng giá thôi nó chỉ có đợt giảm giá mạnh vào đợt, đợt đâu đó là tháng à, tháng tư là khi ờ, doanh nghiệp công bố tháng tư tháng năm là doanh nghiệp công bố việc mà sẽ phát hành đối tác chiến lược giá rẻ nó khiến cho nhiều cổ đông bị mất niềm tin và nó xảy ra một đợt bán rất là mạnh nhưng đến thời điểm này thì cổ phiếu nó hàn gắn lại hết và nó đi lên nó vượt được đỉnh rõ ràng triển vọng ngắn trung hạn nó vẫn là tích cực thôi thanh khoản của nó không quá lớn nhưng mà nó cũng tạm chấp nhận được cổ phiếu này các dung nghĩ là cái triển vọng nó phía trước nó vẫn tương đối sáng nhìn theo, theo mô hình của cổ phiếu và mua mới thì cũng có thể chấp nhận được ví dụ như anh chị mua mới ở thời điểm này và mình đặt một cái kỳ vọng nó lên đâu đó vùng à, nhịp tăng ở đây các nhịp tăng ở đây nó diễn ra đó khoảng 20 giá giá 55 giá 75 thì chúng ta đặt cái kỳ vọng nó lên đến giá 80 85 chẳng hạn là một kỳ vọng à, tương xứng với cái nhịp tăng trước nó sẽ tăng chính xác lên đấy và mình chấp nhận cái mức ngưỡng cắt lỗ là nó sẽ vỡ ngược lại cái cái vùng đáy này mình cắt thì vì nó khi nó tạo một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước mà nó cái đáy sau hơn đáy trước thì vào đã giảm đâu đó là mình sẽ đặt những cái lỗ là thấp hơn 63 thì mình, và mình mua hiện tại ở giá 70 biến độ các lỗ sẽ là 7 giá đúng không? còn uh, kỳ vọng là khoảng 15 giá tức là gấp đôi các lỗ là chấp nhận chấp nhận cuộc chơi đi được nhưng mà cái tỷ lệ uh, đi walk trên rick nó là hai lần thì em dung nghĩ là hoàn toàn là chết định và có thể mua nắm giữ à đây là DG hôm nay tăng trần đúng không DG hôm nay cũng là cổ phiếu mà cũng có cái diễn biến nó tích cực thì DG đợt trước thì nó vỡ vùng tích lũy mà kéo dài cả tháng diễn biến đến hôm nay nó tích cực thì nếu mà chúng ta kể cái ờ, kênh giá giảm ngắn hạn thì hôm nay là phiên nó chớm break qua rất là đẹp và nó kết thúc cùng một phiên tăng trần cho thấy là cầu mua rất quyết liệt hiện tại thì ờ, nó cũng khá gần cái kháng cự ở vùng 36 nên nếu mua thì thường khi mua breakout khỏi xu hướng giảm thì sẽ chọn một phiếu nào đấy nó phải cách xa cái kháng cự này một chút tức là nó nó có thể gần nhưng mà nó phải cách xa đâu đó khoảng 15 phần trăm trở lên mua đầu phiên nay thì ở dưới phiên nay có vẻ là cũng bảo hiểm được còn nếu mà chúng ta mua đuổi phiên tới nó hơi khó tại vì đỉnh nó khá là gần và rất nhiều cổ phiếu thì ờ, nó có những cái đợt hồi phục lên và nó tạo thành hai đỉnh hay ba đỉnh thì nó không vượt được đâu chắc là vượt ra là cái việc mà phán đoán việc vượt bây giờ nó hơi mạo hiểm tốt nhất là nếu mà muốn chết định những cổ phiếu như này thì tôi phải đợi thôi mua những cổ đỉnh là cái đợt vượt đỉnh của tháng tháng 8 này ta mua những ngày 6 tháng 8 và những đợt vượt đỉnh của lần trước nó đẹp hơn tại vì điểm xuất phát thì nó xa hơn tức là nó phát từ cái điểm một cách xa đỉnh từ cái xuất phát lên đỉnh đâu đó khoảng là biên độ nó còn gần 20 phần trăm 57 phần trăm nó đủ thời gian để chúng ta cân nhắc để mua vào những phía sau này đủ cái khoảng cách để chúng ta phản ứng khi mà nó về sát đỉnh nhưng mà nếu chúng ta mua phiên ngày mai chẳng hạn mà nó lên xác định nó ngược lại nó sẽ rất là khó nghĩ vì lúc đấy chúng ta sẽ người kẹt xác định thì nếu mà có thì cái dung nghĩ là nên quan sát ở vùng ờ, kháng cự cũng là vùng 36 để mình cân nhắc cái việc mà có bán ra hay không nếu mà xuất hiện những cái nến mà lượng ngược khối lượng lớn thì mình nên bán còn hiện tại mua mới thì cái chúng không nên phải đợi nó vượt hẳn đỉnh và nó có những cái đợt điều chỉnh hoặc là nó nó break out với cái phiên nào đấy nó thuyết phục thì có thể còn mua bây giờ thì không nên vì nó vẫn nằm dưới kháng cự và nó khá gần ờ, ở đây thì anh ờ, Quang Võ có hỏi về ờ, cổ phiếu gas giá mục tiêu thì như anh Du đã trao đổi đầu đầu buổi cái giá mục tiêu của gas hiện tại thì sẽ nằm ở vùng địch trước đó đâu đó quanh vùng 115 tuy nhiên thì với cái diễn biến khá là tích biến, biến giá khá là tích cực ở thời điểm hiện tại đồng đồng thời với khối lượng giao dịch cũng khá là tốt thì à, anh à, có thể quan sát thêm cái diễn biến giá ở cái vùng 115 để xem là cái giá cổ phiếu nó phản ứng tại vùng đó như thế nào để anh có thể quyết định rằng là mình à, mình bán à, bán ra hay là mình à, tiếp tục mình nắm giữ để chờ cổ phiếu nó nó tăng ở à, tốt tiếp hơn trong thời gian tới thì anh chị Mai Anh có hỏi về cổ phiếu TCD Thế chú có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Đây là một cổ phiếu mà hình như là cũng có liên quan đến cổ đông của lớn là BCG đấy ạ. BCD à? Vâng, đúng rồi ạ cái xu hướng của nó ngắn hạn thì nó vẫn tích cực thôi Tức là kênh xuống thì vẫn tăng và giá như hôm nay vẫn vượt đỉnh đi tiếp giá cổ phiếu này thì thanh khoản nó cũng vừa phải nó không quá lớn nó không quá nhỏ thì nó phù hợp mà kẻ mua mới năm rưỡi cái dung là vẫn vẫn nhận được thanh khoản nó khoảng đâu đó khoảng triệu hơn triệu trên những khoản tốt là khoảng hai ba triệu đó. cái đợt ờ, điều chỉnh vừa qua mọi người thấy là những cái phiên trước đấy có những phiên mua rất, rất là lớn nhưng mà những cái đợt điều chỉnh người đã không bán toàn người ta mua những đích đầu tư dài hạn hoặc là để tăng tỷ lệ sở hữu của ai đấy cổ phiếu này thường sau đợt tăng mà khối lượng nó giảm ít cái triển vọng nó vẫn tích cực nhất là nó vượt đỉnh cái dung nghĩ nó vẫn tích cực thôi mình có thể mua mới hoặc là nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ và nên đặt cái chiêu linh tốt nếu mình đang có mình nắm giữ thì mình chấp nhận là để lãi nó chạy theo thị trường và khi nào mà giá sụt giá cao nhất bao nhiêu phần trăm tùy cái mức mình chấp nhận là mình sẽ mất bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sẽ take profit để mình thu lời về thôi ví dụ như 5 phần trăm hay 7 trăm còn triển vọng cổ phiếu này nhìn nó vẫn rất là đẹp thấy nó rất là đẹp về mặt ngắn hạn vâng. rất là đẹp cảm ơn anh ạ à, đây anh chị Thủy thì có hỏi về à, cổ phiếu DXS Anh Dung có trao đổi về cổ phiếu này không ạ? DXS thực vâng, ra mới niêm yết nó mới niêm yết ra là thanh khoản nó cũng uh, thanh khoản rất là nhỏ nữa thanh khoản có hai ba trăm nghìn và cái anh Du thấy là có rất nhiều người bị kẹt hàng từ đợt IPO ấy. Thì, uh, nhìn cái này nó cũng chưa có diễn biến gì mới đâu vì nó là một trạng thái đi ngang ấy. khoảng nó đều đều vài ba trăm nó không có động lực mới không có tiền mới nhưng mà nếu nhìn sang ờ, cổ phiếu mẹ của nó đất xanh thì diễn biến của phiên hôm nay nó cũng khá tích cực tức là nó bắt đầu có những tiền động nó tích cực nó phá vỡ đường kênh ờ, xuống giảm thì nó có thể kích hoạt cái dòng tiền đầu cơ vào cổ phiếu của đất xanh và khi đất xanh nó tăng tốt thì thường thì cổ phiếu trong cùng tập đoàn thì nếu cổ phiếu này tăng cổ phiếu khác nó sẽ có dấu hiệu tăng giá thôi ta sẽ có hai con niềm tin là cổ phiếu mẹ tăng cổ con tăng và ngược lại thì ờ, cái suy nghĩ thì phải ờ, nhìn cái động thái của đất xanh để biết động thái của đấy ghét thôi và như cổ phiếu đất đất xanh đấy ghét thì trong thời gian qua thì nó cũng gây một số cái, ờ, cái, cái mất niềm tin của nhà đầu tư cá nhân tại vì như DGS thì phát hành giá cao và khi lên sàn không đạt cái kỳ vọng như nhà đầu tư mong muốn và nhiều lỗ hoặc cái đất xanh thì có những thông tin liên quan đến phát hành những đối tác giá thấp và bị cổ đông phản đối cổ phiếu này thời gian tới nó có thể là vẫn tăng thôi vì vẫn có những hoạt động đầu cơ ở những cổ phiếu này nhưng mà để lấy lại niềm tin như các cổ đông mà có những đợt tăng giá mạnh thì rất là khó mặc dù nó có những đợt tăng giá nhẹ thôi nó theo xu hướng của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và cái tâm lý đầu cơ thôi để hình thành cái đợt tăng giá lớn ấy, thì cái dung nó sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để lấy lại tin của các cái cổ đông khách hàng cá nhân còn thực ra như đất xanh hay là TGS thì vẫn có những cổ đông tổ chức xanh vẫn có những quỹ lớn người ta mua và những cái diễn biến trong thời gian qua các cổ đông cá nhân có lẽ cũng cần thời gian để thì mình nghĩ là chưa nên quan tâm đến à, đất xanh với đấy à, dù nó có những biến có thể thấy là tích cực nhưng mà nó sẽ không lớn để Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây uh, có anh chị Lan Anh có hỏi về uh, xu hướng của cổ phiếu dòng phân bón ạ cụ thể là đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ trong ngắn hạn và trung hạn thì anh Du có thể uh, chia sẻ với chị quan điểm về, về nhóm này không ạ? À, cổ phiếu này trong buổi chia sẻ trước Dũng có trao đổi rồi à, vọng nó vẫn đang tích cực người thấy là nó đi lên liên tiếp mà nó chỉ điều chỉnh nó đó một phiên xong lại tiếp tục đi lên thậm chí như đạm cà mau chả điều chỉnh ra nó tăng hai bốn sáu bảy phiên liên tiếp và nó cũng chưa có kháng cự nào nó rõ rệt nó đang có vài lần nó chạm ngưỡng sắc 30 bị chốt lời thì còn nó chưa tạo những cái đợt thoái lui đủ mạnh cái dung nghĩ là nó vẫn tích cực thôi nhưng mà nó qua một điểm mua rồi cái đạm của ờ, mỹ thì nó chưa vượt hẳn kể được cái đỉnh cũ mà nó hơi chớm vượt cho nên lùi lại trong vài cái tới nếu nó vượt được cái đỉnh này thì cái dung nghĩ là mua đạm của mỹ cũng được đâu đó ngưỡng quanh 39 nên nó vượt qua thì mình có thể cân nhắc mạo hiểm được còn đạm cà mau nó đã qua cái thời điểm mua breakout rồi và qua cái điểm mua tốt rồi giờ nó chỉ phù hợp với những ai có thì có thể nắm giữ thôi tại vì cái kết quả kinh doanh thứ ba của nhóm ngành này chắc chắn là tốt rồi giá phân bón thì vẫn liên tục tăng các chị xem các cái bản tin hay là ta đọc trên báo thấy là phân bón ở trên trường quốc tế bị thiếu hụt và bộ nông nghiệp nông thôn thì phải có những cái định về hạn chế xuất khẩu để đảm bảo cho phân bón trong nước nó tránh tình trạng đầu cơ giá tăng cổ phiếu này rõ ràng là cái quản doanh tốt và cái mô hình nó vẫn tốt thì nếu có chị tiếp tục nắm giữ còn mua mới thì có thể cân nhắc trường của đạo phú mỹ được thì nó đang tích lũy ở cái vùng ờ, đỉnh cũ thì nó có thể tiếp tục tăng và đạo mau nó không đỉnh vâng ạ cảm ơn anh du ạ ở đây anh Nguyễn Văn Thắng có hỏi về cổ phiếu TNI thì Linh xin phép được chia sẻ một chút về cổ phiếu TNI này thì ờ, nếu anh nhìn về diễn biến giá của cổ phiếu TNI thì anh thấy rằng cổ phiếu này nó có những cái biến động giá nó khá là thất thường ờ, đặc biệt là trong ờ, cái giai đoạn tháng 5 năm 2020 nó có những cái một cái cú rơi rất là mạnh ở cái điểm đó Um, và rời giao dịch um, cổ phiếu gần thời điểm hiện tại thì nó vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục lại thôi và anh, anh nếu anh chị nhìn thấy thì cái biến động nó trong ngắn hạn nó khá là lớn do đó thì nó rất rủi ro nếu mà uh, cho những anh chị nào mà giao dịch ngắn hạn đối với cổ phiếu này sau đó thì uh, quan điểm của cá nhân linh thì linh nghĩ rằng uh, nên đặc biệt anh chị uh, nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì chúng ta nên tránh những cổ phiếu mà mà nó có cái uh, cái biến động nó ngắn hạn nó lớn như này bởi vì những rủi ro khi mà chúng ta giao dịch cổ phiếu này nó sẽ khá là lớn đó thì có chị uh, Nguyễn Thị Hiên Thảo thì có hỏi về cổ phiếu FPT và C4G anh Du có thể chia sẻ về hai cổ phiếu này không ạ? FPT thì cái trao đổi trong vài tuần đây Du cũng thấy nó chưa có trạng thái gì mới đâu, là sideways. Thực ra trạng thái sideways của nó thì nó kéo dài đâu đó khoảng à, hơn một tháng là sắp sang tháng thứ hai rồi, tức là đến 10 tháng 10 là hai tháng và cái Du nghĩ nó sẽ tiếp tục sideways thôi. Thì ra cái giá tăng thời gian qua nó phản ánh hầu hết những cái động lực ờ, cơ bản của nó trong một năm qua rồi tốc độ tăng trưởng của nó nếu mà xét theo tháng về mặt cơ bản thì trong vài tháng ở đây tốc độ tăng trưởng nó đang dần chậm lại so với cách đây nhiều tháng trước thì ờ, giá hiện tại nó phản ánh cũng khá hợp lý cái triển vọng đấy là cổ phiếu tăng giá mạnh và nó cũng không bị điều chỉnh mạnh trở lại cái may mắn cho những người nắm giữ dài hạn là người ta không bị đợt điều chỉnh mạnh từ những cổ phiếu tăng giá rất là mạnh từ năm ngoái năm nay nhiều cổ phiếu ngân hàng anh chị thấy nó đã điều chỉnh rất là sâu với FPT là trạng thái đi ngang là tích cực và thường những cổ phiếu tăng trưởng ấy, thì sau một cái quá trình tăng trưởng nó đi ngang thêm một thời gian thì nó sẽ tăng trưởng cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những chị đầu tư nắm giữ thôi còn chết đinh thì hiện tại nó sideways này cũng không có cơ hội để vào lệnh ít nhất nó phải vượt qua cái vùng cũ đâu đó khoảng chín bảy thì uh, lúc đấy mình cân nhắc thôi còn hiện tại nó chưa có điểm gì mới và không nên mua nếu mà chết đinh thì không nên mua trong vùng sideways thì vì nó có thể tiếp tục sideways và mình sẽ bị kẹt hàng nếu mà diễn biến nó sideways tiêu cực thì tốt nhất là nên chờ đợi tôi đi mua lúc này vâng ạ còn cổ phiếu C4G thì sao anh Dũng à, C4G à, những cổ phiếu mà đang ờ, liên quan đến đầu tư công thì đều được lợi cả vấn đề của những diễn biến nó tích cực nhưng g nó không không được mạnh như con hay Hòa Bình hay Likuji nó đang diễn biến sau nhưng mà nếu mà chúng ta xét về mặt à, khối lượng ấy, thì, thì trong đợt giảm vừa rồi cổ phiếu này giảm khối lượng nó không quá lớn đâu. ra là sau phiên ngày hôm nay thì chỉ cần thêm một phiên nữa thôi là cái xác suất của đỉnh nó lại quay trở lại nhưng mà người thấy là diễn biến cổ phiếu này nó cũng khá bấp bênh đúng không nó tăng đâu đó vài ba phiên nó lại ngược khoảng ba bốn phiên trả lại rất là mạnh nhưng thấy là những đoạn tăng rất là ngắn và gấp gáp nên trên đỉnh cổ phiếu này thì thường phải đợi những cú nó gập ngược lại thì mua thì có vẻ hay hơn nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đang trong xuống tăng là chúng ta có thể mua ờ, khi nó xảy ra những đợt phiên điều chỉnh nhẹ trở lại cân nhắc còn mua những phiên phấn thì thì hay bị lỗ vì thế mua những cái phấn này về t 3 lại bị lỗ mà nếu mà non tay có thể cắt lỗ đúng đáy xong lại đi lên lại cũng đuổi xong lại, lại cắt lỗ rất là mệt mỏi đúng không mua phiên này vượt đỉnh thế là về cắt lỗ t 3 rất là sâu à, những cổ phiếu này thì chết đinh nó tương đối khó với người mới mà không có kinh nghiệm để mình đón những cái điểm mua tốt ấy. và thực ra cái cổ phiếu này thì tố cơ bản nó trông ờ, các cổ phiếu ngành đầu tư công hưởng lợi thôi nhưng mà yếu tố cơ bản của C4G nó cực lắm trước đây thì doanh nghiệp cũng làm ăn cũng bình thường vào cái năm lên sàn thì doanh nghiệp cũng có lợi nhuận khá tốt và cũng chiều cổ tức khá là đẹp sau đấy thì các cái kế hoạch về cơ bản là cổ tức thì cán giúp thấy nó không được đảm bảo và cái diễn biến giá của nó các anh chị thấy là từ khi lên sàn này nó nó thiên hướng suy giảm mà từ năm ngoái này bắt đầu nó hồi phục lại thì nó mất thôi bắt đầu nó nhích lên chuyển động một chút không có gì là quá sáng này. đến chết đích cổ phiếu này thì nó rất là bấp bênh và thứ hai là là để kiếm được lợi nhuận hai chục ba chục phần trăm rất là khó và mình chịu những cảm giác nó lên vài phiên nó lại lộn ngược vài phiên thì tốt nhất là cái dung nghĩ là nên bỏ qua trong các cổ phiếu ngành đầu tư công thì nó vẫn có những cổ phiếu có vẻ sáng hơn cái con hay là hòa bình nhìn hiện tại đang sáng hơn và những cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu mà các tổ chức người ta uh, các cá nhân lớn người ta chế định nhiều hơn chế định những cổ phiếu này nó sẽ yên tâm hơn là một cổ phiếu mà có quá nhiều khách hàng cá nhân chế định không có nhiều tổ chức trong đấy những trường hợp của phe con cũng là trường hợp vượt đỉnh của của tháng 3 rồi và cũng là vượt đỉnh của tương đối nhiều năm ấy, vượt đỉnh của ba bốn năm trở lại đây nó chỉ có đỉnh ở vùng 99 thôi 19 như đấy đó 9 đến 19 năm thì ờ, những trường hợp này ví dụ như ngày mai nó điều chỉnh thì anh chị hoặc nó có thể tăng tiếp phiên nữa rồi sau đấy nó có những cái phiên điều chỉnh dội lại cái vùng nó vừa vượt là vùng 45 ờ, 14 ờ, đến 15 ấy, thì cân nhắc còn xếp còn hơi bé có thể cân nhắc chiều của bình cũng được tức là nó vượt qua cái kháng cự 6 kháng cự tiếp nó chỉ vùng năm và nó còn cách khá xa thì nếu mình có mua nó cái thời gian nó tiến lên nó còn đủ thời gian để mình quan sát và xoay sở nếu mình thích thì mình chốt lời còn ổn thì mình cứ giữ để kỳ vọng vượt đỉnh nó sáng hơn kỳ vọng nó phải tươi sáng hơn là C4G thực ra C4G nó đang móc ngóc ở chỗ này nó chưa vượt cái đỉnh gần nhất của nó các phiếu này nó đã có một cái vài tuần nó biến nó tích cực hơn hơn hẳn những cái đỉnh cách đây một vài tuần đến vài tháng anh dung mới chọn những con thanh khoản nó tốt hơn vâng ạ cảm ơn anh du thì trong chương ờ, trong chương trình ngày hôm nay thì có sẽ có một số câu hỏi của anh chị mà chưa được uh, các chuyên gia giải đáp ấy. thì anh chị có thể uh, để lại câu hỏi ở phần uh, mà đường link mà, mà linh đã gửi lại anh chị trong phần chat thì các chuyên viên uh, của tư vấn trung tâm tư vấn đầu tư sẽ giải đáp uh, các câu hỏi của anh chị ạ và do thời lượng của chương trình uh, cũng uh, có hạn thế nên linh chỉ xin phép trả lời câu hỏi cuối cùng của chị hằng về các cổ phiếu dòng ngân hàng ngân hàng như HD Bank hay là MBB hay Công Thương thì anh Du cũng có chia, trao đổi với với chị ờ, anh chị ở trong đầu buổi thì đa số các cổ phiếu như là HD, MB hay Công Thương ấy, thì trạng thái của các cổ phiếu này thì đều đang giao dịch ở cái vùng vùng vùng hỗ trợ trước đó trong đó trạng thái của Công Thương hay là trạng thái của HDB, HD Bank thì nó đang hơi tiêu cực hơn trong ngắn hạn khi mà nó đã vỡ những cái vùng hỗ trợ trước đó còn trong trường hợp giao dịch ngắn hạn thì anh Dũng cũng có uh, đưa ra cái cổ phiếu là Techcombank là một cổ phiếu mà cũng có những cái giao dịch diễn biến trong ngắn hạn nó khá là tích cực đặc biệt trong phiên giao dịch hôm nay thì anh chị nếu giao dịch trong ngắn hạn thì có thể quan sát cái cổ phiếu Techcombank ờ, trong phiên sắp tới ờ, nếu có quanh vùng giá 50 à, còn về um, đầu tư dài hạn các cổ phiếu ngân hàng thì uh, chắc có lẽ thì phải chờ thêm những cái uh,